đó ví dụ như bình thường nó đi quay các bạn đó là bay không phải quay mà lắc đó tôi ngồi tôi livestream tôi lắc vậy nè cái đó ngồi nó nó ngồi trên nó, nó comment bày bạ cái cho 3 triệu 3 triệu 3 triệu bữa sau làm đơn hàng mua súp 3 triệu 3 triệu đã chứ mấy anh bồ tôi lắc vậy nè nó thôi em lắc kia tới mai nó chưa ra nó ít không tới mai nó chưa tan nữa nó lắc gì sao tan ba nó lắc vậy nè trời ơi không tập gym lắc vậy chết luôn nè hút nó xù đầu luôn À, chào mừng các bạn đến với chương trình à, bếp ăn gamer cực kỳ đơn giản của Nguyễn ngày hôm nay thì à, video video bữa trước á, là ăn bánh tiêu bánh bò trong cái video đó có hứa các bạn là sẽ review cho bạn một cái món truyền thống nó đậm nó đậm đà bản sắc quê hương luôn đó là món hủ tiếu chay wow. và ngày hôm nay dì của Dương Nguyễn từ vùng quê Bến Tre Đồng Khởi đó, mua hủ tiếu chay lên đây cho Dương Nguyễn ăn Duy Nguyễn lợi dụng cơ hội này để làm video review cảm xúc của về à, tại vì tại vì sao cái món hủ tiếu chai nó lại là cái món mà Duy Nguyễn thích thích thì thích thôi chứ biết sao giờ đó. nhưng mà thật ra nó cũng có những cái câu chuyện bằng xưa nhà nghèo mà đâu có tiền hủ tiếu mặn đâu ăn hủ tiếu chai không à. mà đó. hủ tiếu chay dưới quê tự nhiên làm sao mình thích mình thấy mình thích mình ngon nên mỗi lần đi về dưới hay là mỗi lần có một chuyện gì đó thì thường ăn lại cái món hủ tiếu chai ở dưới quê vậy thì món hủ tiếu chai của Duy Nguyễn ở dưới quê có gì đặc biệt mà Diêu Nguyễn thích Diêu Nguyễn ăn đó. nó là những cái, những cái những cái câu chuyện của quá khứ mà mà mà, mà, xét về hủ tiếu chay á thì cái món hủ tiếu chay dưới quê làm nó béo mà còn hủ tiếu chay thành phố Hồ Chí Minh này làm cũng như một số chỗ nó hơi béo béo sao đó nói chung không hợp khẩu vị nên Di Nguyễn thường thì ăn hủ tiếu chay dưới quê nhiều hơn đó mà trong những cái lần mà Di Nguyễn về quê ăn hủ tiếu chay đó thì à, à, không phải là về quê mà hồi nhỏ hồi nhỏ và thông cảm đi mới tập gym xong nó hơi bị lú nói chuyện nó hơi bị kỳ kỳ sao tôi những cái tôi nói cũng mấy tôi nói gì hết rồi tập gym xong á bạn thấy không tập gym xong là phải làm video đó để gọi là chia sẻ với anh em liền tại chỗ để cho mê ra có chuyện làm mấy tôi nói định công nghỉ ta không có chuyện làm đó nhưng mà hôm qua đó là đi qua bên quận 12 quay video nó đem hết một cái dàn máy quay luôn nên bạn bữa nay là ở à, ở ở TH là gym Bình Tân á không còn máy nữa chỉ còn cái máy này thôi à nó chỉ còn có mấy cái này quay thôi nên khi mà quay lên hình ảnh hay âm thanh gì đó nó không được chất lượng thì mấy các bạn cũng lượng từng tha thứ <coughs> à, giờ kể kỷ niệm ngắn gọn nè kỷ niệm ngắn gọn ở dưới quê á là di Nguyễn à, hồi nhỏ đi học đi xe đạp mà xong rồi à, mẹ của di Nguyễn á à, cũng thường hay hai mẹ con đi chung với nhau đó đi vô quán hủ tiếu ăn đó. mà mẹ di Nguyễn nó một câu thôi nó một câu thôi mà làm cho Duy Nguyễn nhớ suốt cuộc đời và Duy Nguyễn bây giờ áp dụng triệt để luôn các bạn các bạn biết câu gì không nếu mà các bạn theo dõi livestream Duy Nguyễn nhiều lần thì các bạn sẽ biết tức là mẹ Duy Nguyễn nói như nè à, một cái tô hủ tiếu chai á nó là 2 ngàn nhưng mà trong túi của con á có đúng 2 ngàn thì đừng bao giờ ghé đó nó sẽ có những cái chi phí phát sinh bởi vậy á khi mà con muốn ăn hủ tiếu tô hủ tiếu chai 2 ngàn thì trong túi con có nhất phải là 4 ngàn câu là làm cho Duy Nguyễn nhớ mà nhớ mãi ngày hôm nay tiền bạc nhiều ít nhưng biết nhưng mà câu này anh vẫn nhớ mãi thôi em anh áp dụng triệt để luôn đó mà bây giờ cũng muốn tụi em là nhớ câu này tụi em phải nhớ câu này để tụi em có cách xài tiền cho đúng đó thì hiểu sao cho đúng câu này tức là mình phải gọi là thắt lưng buộc bụng mình phải là nó xài tiền nó hợp lý mình chi tiêu cuộc sống và cái sự nhìn nhận cái cuộc sống thực tế là hợp lý đó đã còn nghèo thì đừng có đú bồ à, hiểu không tại vì đú bồ nó bào ghê lắm bạn đó thôi thông qua cái chương trình đầu tiên như vậy thôi bây giờ dương nguyễn sẽ lấy cái tô của tứ chai đem xuống đây review cho bạn coi nó có những cái phần gì và đây là một trong những món nó kỷ niệm của dương nguyễn Zimmer bây giờ vẫn ăn hủ tiếu chay bình thường các bạn khúc này không quay được tại lên, lên, lên trên kia nó xa xôi không có thiết bị bạn ngồi đây chờ xíu nha bưng xuống nó nóng ăn nó mới ngon A few minutes later. Rồi xin à, trân trọng giới thiệu các bác, à, các cô, các chú, quý anh chị anh em, fan hâm mộ của Dương Nguyễn trên mọi miền đất nước cái buổi gì đây? À vỏ đậu, vỏ đậu, vỏ đậu, thằng chú quê mà. Ở ngoài Bắc kêu là bỏ đổ. Đây, tôi thì tiết chay à, ngàn ngày xưa đây các bạn. Ngày xưa nha. ngàn, 2000 ngàn. Còn giờ 15 ngàn Bây giờ 15 ngàn đó Mắc hay rẻ đây mọi người đánh giá Thì trong tôi tiết trai nó có giá nó nó giá mà bắt kêu đồ đổ này nấm rơm bạn nấm rơm nấm rơm bởi vì khi đó, ờ, um, ờ, mấy bạn đốt rơm uổng quá tôi nó hơi rơm nào nấm rơm ăn đi này nấm rơm thích lắm nha đậm đà lắm bạn đậm đà lắm nãy gì không biết nữa nãy gì không biết thiệt luôn ủa đố bạn comment này gì vậy thay luôn tôi ăn tôi biết là gì luôn rồi cái này là chả gì đây nè này là chắc chả gì rồi này chả quỷ gì chả là chả chả chả chai chả biết chả gì nữa còn này gì bạn thiệt là ăn ăn bỏ miệng ăn không biết gì luôn ba rồi tiếp tục tiếp tục còn gì mình thích nữa không à trong mấy thứ thích nhất là này cái này nhỏ nhỏ khó khó khó, khó ghê gấp đây cái đồ đậu phộng mình bắt cái lò lạc này rang hay làm gì biết nữa nói chung bí quyết ba mà bí quyết uh, gọi là nhà tôi ba đời bán của túi chai còn đây di Nguyễn nhà chi ba đời ăn của túi chai các bạn thích nhất cái này mặc dù ăn mà biết là nó tốt sức khỏe lắm tại vì mấy cái loại này nó nhiều mỡ các bạn hiểu không nhưng mình ăn lần chừng 10 hộp 10 10 hộp thôi đó ăn phan ngay lúc nóng hủ tiếu vừa thôi nó cung cấp cáp đó các bạn cáp trắng nha cáp trắng hạn chế mà vừa vừa thôi đó, mình vô quan trọng là hương vị đậm đà cái này là kêu là húng quế rồi thế ăn thôi sao tự nhiên có miếng này miếng này miếng này màu đen ta miếng này màu đen Ủa vậy miếng này miếng này khác nhau gì trời Rồi comment dùm Duy Nguyễn nha miếng gì tác dụng làm như thế nào nói chung nguyên liệu gì không biết bạn comment vô chia sẻ bí quyết đi mốt nhà chế làm luôn khỏi mua bạn ơi mỗi lần mua vậy tôi <coughs> thì tô của túi chai là bao nhiêu Ủa, tô của túi chai là cả năm mấy ngàn đó ba cái tô không mười lăm ngàn cái tô của túi chai không mười lăm ngàn ship từ dưới lên đây xong rồi phải nấu lại nước lèo rồi xong rồi à, phải à, này nọ kia chi phí quay video tất cả thứ thôi chi phí quay video giờ bỏ đi nó tóm lại tô này trăm ngàn trăm trăm ngoài <laughs> mấy em ăn đại gia đại gia ăn hủ tiếu chai có khác tô này trăm ngoài nè thôi ăn đi đói bụng quá ba ơi mới tập xong đây đây rồi chuẩn bị nhìn Duy Nguyễn ăn thứ chai nha bạn bữa nay chơi hết tô luôn nha mấy em quay phim ráng hết tô xong em tua mấy em lòng nhạc cho nhóm em để cho bà bán hung tứ chai với quê quanh nó nó nó thêm mối nó ở dưới quê gian nó nó còn có miếng tương nữa đây không có nước ngon nước ngon nước nước à đặc sản quê tôi mới có các mình có mẹ dạy dư bài 1 là hai ngàn bốn ngàn mẹ dạy dư bài 2 á là ăn gì phải chừa chút đỉnh đó là tập tập quán luôn các bạn ăn gì phải chừa chút đỉnh chứ không ăn không ăn mà liếm sập tô nó đó, là mẹ như vậy giờ chỉ áp dụng chừa chút đỉnh rồi xong rồi nha giờ nghiêm túc nãy giờ là ăn thôi giờ uống đâu mà ăn phải đi liền với uống chứ nghĩ sao ăn hủ tiếu chay rồi uống trà đá mấy ba không được Zimmer ăn hủ tiếu chay xong phải uống protein công thức nha bạn công thức là điều này là Di Nguyễn nói quan trọng nha đã ta các bạn có thể đánh giá đậu này nọ Di Nguyễn kỳ cục nhưng mà đối với Di Nguyễn thấy cái cảm giác là đã đó, cảm giác là đã nha rồi ăn hủ tiết chay là phải uống protein tại vì sao tại vì tôm hủ tiết chay nó không có đủ protein nó chỉ cung cấp cáp như này nọ mấy chất chút đỉnh thôi còn protein thì phải là hai muỗng quay protein của BBT BBT bán đồ nào mua đồ đó nha ba đừng có hỏi nha mấy ông nội năm sáu năm sau coi được cái video này hỏi anh Di Nguyễn bây giờ mua cái hũ xanh xanh nó đâu mà có làm gì mà có tất cả mọi chuyện trên đời để nó đều là gì thời thế thế thời bây giờ tôi bán hũ màu xanh chứ giờ làm sao tôi bán hũ màu đỏ nha các bạn nó tóm lại là các bạn hãy mua mua gì mua whey protein của công ty BBT nó các bạn lên mạng search từ khóa dựa vào đâu BBT đẳng cấp dựa vào đâu BBT đẳng cấp đó là ra một cái video liền đây 50g protein chất lượng cao cứ thế thôi nó sẽ đồng hành với bạn trong bất kỳ cái bữa ăn nào ở Việt Nam đó, tập gym nó là phải là như vậy nha các bạn ăn bình thường thiếu đầu tiên chết luôn đó đó ví dụ như bình thường nó như quay các bạn gọi là bay không phải quay mà lắc đó tôi ngồi tôi livestream tôi lắc vậy nè cái đó ngồi nó nó ngồi chơi nó, nó comment bày bạ cái cho 3 triệu 3 triệu 3 triệu bữa sau làm đơn hàng mua súp 3 triệu 3 triệu đã chứ mấy anh bộ tôi lắc vậy nè nó thôi em lắc kia tới mai nó chưa ra nó ít không tới mai nó chưa có tan nữa nó lắc vậy sao tan ba nó lắc vậy nè trời ơi không tập gym lắc vậy chết luôn nè hút nó sù đầu luôn đi gọi đầu rồi đó bye bye các bạn cảm ơn các bạn đã theo dõi video hãy mua hủ tiếu chai